thanh và truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.